Chào mừng ờ, quý các bạn đến với kênh video của máy nông nghiệp Cường Linh Hôm nay ờ, chúng tôi xin gửi đến ờ, quý các bạn cái mẫu máy tốt lạc, tốt độc phộng mới nhất do bên chúng tôi sản xuất và phân phối thì đây trước mắt quý vị và các bạn đây là hai cái khung máy tốt lạc này, máy tốt độc phộng thì với hai cái khung này thì chúng ta có thể lắp được cả động cơ điện và lắp cả động cơ xăng Đấy thì nếu mà chúng ta muốn lắp đặt ở nhà thì chúng ta có thể lắp động cơ điện chúng ta sử dụng còn nếu muốn ờ, mang ra đồng hoặc là những nơi mà đồng bào vùng sâu vùng xa mà nguồn điện nó chưa ổn định ấy thì chúng ta có thể lắp động cơ xăng để chúng ta sử dụng đây thì là theo máy thì có cái tấm ờ, tấm này cái tấm này là để lắp động cơ xăng này. đấy còn lúc ra chúng ta tháo cái tấm này chúng ta ờ, mang ra còn động cơ điện chúng ta lắp trực tiếp vào đây một ốc vào đây và một ốc vào đây đấy là vừa lắp động cơ điện vừa lắp được động cơ xăng còn đây là hai cái khung hai khung này chúng tôi chuẩn bị gửi xe cho quý bà con ở Quảng Nam và một con là về Thanh Hóa đấy thì ờ, về phần khung máy thì máy được làm hoàn toàn bằng thép V đấy máy hoàn toàn bằng thép V rất là dày dặn chắc chắn ở đây ở đây có phần sừng sàng rung ở đây này đấy sàng rung thì nó làm được từ các thanh thép thép này thép 4 nên từ hàn vào nhau đấy hàn rất là đều ở đây đấy còn ở đây là hệ thống ờ, gió nó ra này đây có hệ thống quạt gió và đây là cái guồng đập của máy máy thì ờ, có hai cái guồng đập như này hai cái cục so le nhau đấy hai cái cục so le đâu đây hai cục so le đây đấy, hai cái cục so le này thì uh, lúc nó quay thì nó sẽ đập cái cục lạp của chúng ta ra đấy và sau cục lạp rơi ra thì có hệ thống quạt gió ở đây có giống quạt gió ở đây nó sẽ quạt uh, sạch lá và bụi nó bay ra ngoài còn củ lạc có lấn đất thì nó rơi xuống đây rồi sau khi sàng ờ, đất đá đi thì củ lạc nó sẽ rơi ra đây thì chúng ta có thể hứng bì hứng hứng hứng, hứng chậu đấy hứng thúng ở dưới thì chúng ta lấy được ờ, cái ờ, củ lạc vì với ngày xưa dùng tay mà để ờ, để để để tách được củ lạc ra khỏi cây thì rất là mất thời gian và công sức như là giờ có cái cải tiến cái máy này thì làm rất là nhanh đảm bảo công suất mà cũng lạc không bị dập không bị vỡ đấy máy được sơn hai màu màu đỏ cam và màu xanh rất là đẹp rất là bắt mắt ở đây Ờ, lúc gửi hàng thì chúng tôi đã kèm sẵn cả dây bu ly ở ờ, dây bu loa này và bu ly cho quý bà con đây chúng tôi đã buộc sẵn ở đây Đấy. tổng thể của máy thì cũng ờ, khá là nhỏ gọn cũng không đến nỗi lớn lắm đâu đây chiều ngang của máy là khoảng 60 phân đấy cao 80 và bề ngang là khoảng 60 đấy 60 60 80 cân nặng khoảng 40 cân chưa động cơ rất là gọn gàng thì với máy này thì ờ, nếu mà chúng ta mang ra đồng chúng ta có thể bỏ trên xe máy hoặc là xe ba gác xe, xe xe kéo đấy đấy chúng ta kéo ra ngoài đồng đấy chúng ta có thể sử dụng đây là trên ờ, cái ờ, thùng trên của nó thì có các con ốc vắt như này rất là chắc chắn ở đây đấy, guồng quay ở đây hai guồng sử dụng hai vòng bi hai bên đấy còn ở bên này là hệ thống truyền động của máy này, gồm có một cái bu to này đấy và ở chỗ cái bên trong là hai cái bánh răng bằng sắt rất là lớn ở đây hai cái bánh răng này là nó kết nối với hai cái guồng ở bên trong đấy lúc hai cái bánh răng quay này thì hai bánh răng này quay thì cái guồng bên trong nó cũng quay như này và tiếp theo nữa là một cái bu ly nhỏ ở đầu này là sử dụng để dùng cho quạt gió đấy chúng ta dùng dây loa chúng ta nối từ bu ly lớn qua bu ly nhỏ và qua động cơ luôn đấy thì chỉ cần sử dụng một động cơ thôi thì nó quay hết tất cả các guồng ở đây đấy quạt gió nó quay ở đây đấy nó tạo ra gió để nó làm sạch cái củ lạc củ đậu phộng của chúng ta còn ở đây là một cái khúc khuỷu này. này cái này khúc khuỷu có tác dụng để làm ờ, cái sàng nó nó sẽ lắc lắc như này đây, chúng ta có thể cái sàng nó lắc như này đấy. nó gạt lên gạt xuống như này này cái sàng nó gạt lên gạt xuống này đấy thì ừ. quay với tốc độ nhanh thì lạc nó sẽ được sàng đất đá nó sẽ sàng rơi xuống bên dưới còn cái củ lạc nó sẽ không bị lọt và nó sẽ rơi ra ngoài theo cái đường bên kia đấy rất là tiện lợi nhanh gọn thì uh, quý vị các bạn uh, có nhu cầu mua máy tốt lạc máy tốt độc hộp chạy xăng chạy điện hoặc là chúng ta có sẵn động cơ có sẵn motor ở nhà rồi thì chúng ta chỉ cần mua chiếc khung thôi thì uh, vui lòng liên hệ đến mạnh cường linh địa chỉ ở số 1 lô tt 3 khu đồi giang ngũ hiệp xã tứ hiệp thanh trì hà nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình